chào tất cả anh chị và các bạn Em là Khải, quản lý bán hàng của công ty cổ phần ờ, xuất nhập khẩu Hunter Việt Nam Và ngày hôm nay thì ờ, Xin chào tất cả anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Máy Cắt Hương CNC Và ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho tất cả anh chị và các bạn Tổng thể một dàn máy làm về cận pha siêu to khổng lồ mới nhất của tháng 5 năm 2020 của công ty Hunter Việt Nam Và ngay sau đây thì em sẽ cùng anh chị và các bạn sẽ đi chi tiết giờ tổng thể từng máy để cho anh chị và các bạn có thể nào hiểu rõ hơn một chút xin mời và trước mặt anh chị và các bạn đây là một dàn máy làm về cửa nhôm sinh pha cũng như là các nhôm hệ trên thị trường Việt Nam hiện nay trước mặt anh chị và các bạn thì một dàn máy tổng thể đây sẽ gồm có 5 máy thứ nhất cái quan trọng nhất đó là con máy cắt nhôm hai đầu thì uh, trong cái dàn này thì đây là con máy cắt nhôm hai đầu F99 CNC đây là phiên bản mới nhất và hiện đại nhất của dòng CNC với sản xuất công nghệ theo công nghệ của châu Âu. Hệ thống điện là Mitsubishi của Nhật Bản. Và cái con này thì mọi vấn đề ờ, lập trình, vận hành, sử dụng cũng như là lấy kích thước tự động cắt thì chúng ta sẽ lập trình trên cái màn hình CNC trên bàn điều khiển. Cái thứ hai ở phía bên tay trái, bên tay phải. Cái thứ hai ở phía bên tay phải anh chị và các bạn đó là con máy ép góc kỹ thuật số tự động cũng là hệ thống CNC lập trình trên ờ, màn hình và tiếp theo đó là con máy ờ, đột dập thủy lực 28 dao 29 dao đối với con máy đột dập thủy lực 29 dao này thì nó sẽ làm được cho anh chị và các bạn của Sinfa 55 93 Việt Pháp và Pema Zima tiếp theo nữa bên tay trái sẽ gồm có một con máy ờ, phay đầu đố theo nhanh với công suất là 3 kW trên một đầu máy và một con máy bình hơi bình nén khí đó là 300 lít mang thương hiệu đó là Puma đây là một tổng thể một dàn máy làm việc với công suất rất là lớn phù hợp cho tất cả những cơ sở sản xuất những công ty mới làm việc với khối lượng công việc nhiều thì chúng ta có thể đầu tư những dòng máy như này đây là một dàn máy rất là hiện đại và dàn máy mới nhất của tháng 5 năm 2020 và sau đây thì em sẽ đi chi tiết từng máy để cho anh chị và các bạn có thể là thấy rõ hơn trước tiên là về con máy cắt đây là một con máy cắt nhôm hai đầu mang mã số là F99 CNC với công suất trên mẫu của đầu máy là 3 kW hai đầu máy là 6 kW và mọi uh, chế độ vận hành chúng ta sẽ đều hoạt động trên cái bảng điều khiển CNC này và đây là cái bảng điều khiển hệ điều hành của con máy CNC máy thì sẽ có hai thứ tiếng đó là tiếng ờ, Trung và tiếng ờ, Việt đây là đang ở hệ thống tiếng Việt ta muốn sử dụng hệ thống tiếng Trung là ta chuyển sang tiếng Trung này Đấy, còn tiếng Việt thì chúng ta chuyển sang tiếng Việt Đấy. và cái điều đặc biệt nữa thì ờ, khi chúng ta vận hành chúng ta cắt xong khi chúng ta cắt một đoạn nhôm ra ấy, sản phẩm ra thì nó sẽ có một cái ờ, máy in đây là in này là nó sẽ in mã của cái ờ, sản phẩm đó và chúng ta chỉ việc bóc này ra thôi nó sẽ bóc cái mặt tem này ra đấy bóc ra sau đó sẽ dán lên cái ờ, mã nhôm đây chúng ta sẽ dán dán lên cái cây nhôm mà chúng ta vừa cắt để tránh tình trạng bị nhầm lẫn hay là bị quên đó rất là hiện đại và đây là cái sản phẩm mới với tổng thể ờ, chiều dài là 5m2 chiều cao là 1m7 và chiều ờ, rộng là 1m rưỡi với thiết kế rất là gọn gàng thẩm mỹ đảm bảo sự chắc chắn đây là cái dòng máy cải tiến mới nhất của dòng 09S trên thị trường Việt Nam hiện nay thân bệ hoàn toàn bằng sắt hộp à, được đỡ trên bốn đế và tám chân tạo nên cái sự chắc chắn sự ổn định và sự bền của con máy anh chị và bạn có thể tham quan một chút hệ thống cột điện Hệ thống điện của máy thì sử dụng hoàn toàn hệ thống điện rất là nổi tiếng Đó là hệ thống điện Mitsubishi của Nhật Bản Đây là hệ thống điều khiển của con máy hãng Mitsubishi Có các bộ chuyển đổi nguồn 24V và những cái ờ, thiết bị phụ kiện quan trọng của máy như chống đào pha, át tổng, cầu trì hay là các ờ, cục khởi động từ, các lơ ne cảm biến nhiệt rất là hiện đại đây là phía sau ờ, đầu máy được thiết kế rất là gọn gàng thẩm mỹ những ờ, thiết bị ờ, bê tông to chuyển góc theo phương thẳng đứng sử dụng hệ thống các con trong các hệ thống piston thì sẽ có các cảm biến để chúng ta vận hành đỡ đầu máy mặt trước và mặt sau bằng bệ thép rất là dày di chuyển đầu máy bằng hệ thống motor đẩy đầu máy mặt trước thì được thiết kế đó là trên hai đầu máy sẽ là gồm có 3 piston toàn bộ sử dụng sử dụng hệ thống piston đúc liền là piston cao cấp nhất của sản phẩm ở máy cắt nhôm đỡ đầu máy toàn bộ bằng những bệ thép rất là dày Đấy. đây là tổng thể của con máy cắt nhôm hai đầu F99 CNC tiếp theo nữa anh chị và các bạn chuyển sang con máy ép ờ, góc kỹ thuật số tự động cũng lập trình trên uh, màn hình CNC ở đây màn hình CNC đó tất cả thiết bị đều là tép trắng của mạ carbon đảm bảo sản phẩm tạo ra cái độ bền sản phẩm là tốt nhất đẹp nhất với công suất là 2 2 lực ép là lên đến 5 ờ, đến 6 tấn Đây là máy ép góc kỹ thuật số chân to, tự động, không thay gian. Công suất là 2,2 kW trên một đồng à, trên một motor. Lập trình trên màn hình CNC tự động ép với à, 36 mã nhôm. Chúng ta có thể lưu được à, bộ nhớ của nó là 36 mã nhôm ạ. Đó. Và tiếp theo nữa đây Và tiếp theo nữa thì trước mặt anh chị và bạn đây là con máy à, đồn dập thủy lực 29 giang nó làm cho khóa cái nhảy ở sinh 55 93 Pema Zima đây đây là dập cho khóa sinh pha gồm có 29 dao cái này đột cho hệ uh, nùa 93 này thì chúng ta dập cho khóa và quay của 9355 tôi dập thì được khóa và sinh pha Pma và Zima gồm có 29 dao Tiếp theo nữa thì đây là một con máy phay đầu đố theo nhanh công suất là 3 kW trên một đầu máy 3 kW với công suất là 3 kW và hệ thống sử dụng ờ, đó là hệ thống thay nhanh motor là 3 cổ bi chúng ta vận hành và thao tác hoàn toàn trên cái bảng điều khiển này đây ạ chúng ta vận hành hoàn toàn trên cái bảng điều khiển này hết tất cả đều có hệ thống chuyển hóa sang tiếng Việt để chúng ta dễ dàng sử dụng thay dao chỉ mất được khoảng 4 à, đến 5 giây rất là chắc chắn với ba bê tông kẹp mặt à, mặt bàn có độ dày rất là có một miếng thép rất là dày đảm bảo sự chắc chắn sự ổn định và hệ thống điện thì sẽ có một piston dầu có một piston dầu để giúp cho kinh dao vận hành motor chạy sẽ không bị giật Đó. và tiếp theo nữa con máy cuối cùng đó là con máy nén ờ, khí 300 lít mang thương hiệu đó là Puma nó sẽ đáp ứng được cho cái lực lượng hơi cung cấp để chúng ta vận hành đầy đủ tổng thể một dàn máy này Dạ vâng, và vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu sơ qua cho tất cả anh chị và các bạn biết chi tiết từng máy tổng thể một dàn máy làm về của nhuận sinh pha cũng như là các nhôm hết trên thị trường Việt Nam hiện nay. Đây là một dàn máy cao cấp cũng như là làm với ờ, khối lượng công việc rất là lớn phù hợp cho tất cả những cơ sở sản xuất, công ty và làm việc cho những công trình lớn, công trình nhà nước hay là công trình tư nhân đều được hết. Mọi nhu cầu thì anh chị à, có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Liên hệ với em Khải 0936 497 456 hoặc đến một trong hai cơ sở gần nhất khu vực phía Bắc bến xe Nghĩa Hà Đông Hà Nội khu vực phía Nam là gần công viên Suối Tiên quận 9 để được xem và test máy trực tiếp cũng như là được uh, tư vấn thêm về những dòng sản phẩm này ngoài ra thì uh, bên em còn cung cấp đầy đủ tất cả những dòng sản phẩm khác như máy cắt nhôm hai đầu 05S F5 66 08S uh, máy phay đố tự dập hoặc là 09S máy nén khí phân khóa và tất cả những dòng à, cao cấp hơn như máy 500 máy 550 máy F450 nếu đẩy, nếu đẩy từ dưới lên anh chị và các bạn à, thấy ờ, hay hãy chia sẻ cũng như là đăng ký kênh để theo dõi thêm những nhiều video mới hơn một lần nữa thì ờ, xin ờ, chào tất cả anh chị và các bạn đã bớt chút thời gian để theo dõi cũng như là luôn đồng hành ủng hộ sản phẩm của công ty Factor Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.